Ờ, xin chào các bạn, như các bạn đã thấy ở hôm nay Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh à, khá là được nhiều người yêu thích Đó là món bánh nghìn lớp Thì ở đây mình à, đã chuẩn bị các cái nguyên liệu ờ, Đầu tiên là mình sử dụng bột mì số 13 Mình sử dụng của Baker Choi ạ Sau đó là đường cát, à, men lạc, phụ gia lạc, muối, trứng gà ở đây thì mình có sử dụng là sữa tươi và nước thì mình đã trộn lẫn vào với nhau rồi và cuối cùng là bơ lạt thì à, làm bánh mì thì rất là đơn giản thôi ạ đầu tiên thì các bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào các bạn trộn đều lên ờ, các cái nguyên liệu khô nhá ờ, bơ mình để lại bơ này mình sẽ sử dụng sau cùng khi mà mình trộn ờ, các cái nguyên liệu này vào được khoảng 80 phần trăm thì mình sẽ cho bơ vào thì à, bây giờ mình sẽ cho các cái nguyên liệu khô vào đầu tiên là mình sẽ cho đường vào này sau đó là đến men lạc phụ da các bạn lưu ý là muối ở đây á, thì mình sẽ không cho tiếp xúc trực tiếp với men bởi vì muối sẽ làm chết men thế nên là mình sẽ đảo đều lên trước sau đó thì mình sẽ cho muối vào ờ, thực ra mình cho luôn muối vào cũng được miễn sao là muối không ờ, đổ trực tiếp vào men thì ờ, sẽ không vấn đề gì ạ sau khi mà hỗn hợp khô đã được trộn đều như thế này thì mình sẽ cho hỗn hợp lỏng vào mình cho trứng đây mình sẽ cho trứng và cho sữa sữa hỗn hợp sữa và nước sau đó mình nhào đều lên ở đây um, các bạn có thể dùng sữa lạnh thì à, lát nữa khi mà mình cho bơ vào nó sẽ không bị chảy bơ thực ra là sữa bình thường cũng được nhưng mà nếu mà có sữa lạnh thì à, với cái thời tiết à, mùa hè như này ngoài miền Bắc thì nó sẽ làm cho bột không tức là khi mà mình cho bơ vào thì bột sẽ không dễ bị chảy bơ ạ khi mà cho tất cả các nguyên liệu vào thì mình cứ nhào thôi mình nhào tại vì làm cái bột này ấy, thì mình mình mình để à, mình làm lát nữa mình còn phải à, cán lại với lại cái bơ cám nữa thế nên là cái bột này nó không cần dai như ờ, khi mà mình làm bánh mì mình chỉ cần trộn cho các nguyên liệu nó quyện vào với nhau và bột nó mịn là được đây là mình hướng dẫn ờ, các bạn à, làm tay với những cái bạn nào mà không có máy đánh thì chúng ta có làm ừ, thể làm được còn nếu mà nhà các bạn có máy đánh thì các bạn nên cho vào máy đánh cho nhanh và đỡ tốn sức ạ khi mà bột và hỗn hợp lỏng đã quyện lại thành một khối như này thì chúng ta sẽ cho bơ vào các bạn thấy rất là khi mà chúng ta nhào thì nó sẽ bị dính vào tay một chút như thế này nhưng mà đến lúc mà chúng ta nhào xong ấy ạ thì à, không vấn đề Đây chúng ta cho bơ vào thì nó sẽ không bị dính nữa à, như các bạn đã thấy sau khi mà mình nhồi được khối bột mịn như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho bột ra khỏi um, khỏi khỏi uh, khay khỏi uh, chậu sau đó mình sẽ um, vê vê tròn bột và chia bột làm hai phần sau đó thì sẽ đem bọc uh, vào màng bọc thực phẩm và đem uh, trữ ở trong tủ đông khoảng 30 phút đến một tiếng rồi sau đó đem ra đem ra và mình sau đó mình sẽ đem ra và cán cùng với bơ cán bây giờ mình sẽ chia bột làm hai phần hai phần bằng nhau ạ sau đó mình vê vê bột thành khối mình vê bột thành khối như này sau đó thì bây giờ mình lấy màng bọc thực phẩm mình à, đặt vào và mình cho vào tủ đông Mình mang vào tủ đông và mình bỏ ở trong tủ đông khoảng từ 30 phút đến một tiếng ạ. À, tiếp theo thì ở đây mình có hai miếng bơ cán thì mình sẽ cán à, dẹp bơ ra để lát nữa mình à, mình mình cán cùng với bột ạ. Thì à, mình sẽ cho vào một cái túi ni lông như thế này cho đó mình cán bơ này thì à, trước khi cắn các bạn để ra ngoài khoảng 10-15 vâng. phút cho bơ mềm ra thì nó sẽ dễ cắn hơn ạ ờ, sau khi mà lăn đều bơ ra như thế này thì mình sẽ bỏ vào tủ mát mình cắn tiếp miếng còn lại các bạn lưu ý để bơ ra ngoài khoảng 10 5 phút cho bơ mềm thì chúng ta cán nó sẽ dễ hơn ạ. khi mà bột ờ, để trong tủ lạnh đã được 5 ờ, phút thì à, bây giờ mình sẽ đem bột ra và cán cùng với lệ bơ ạ các bạn dùng ờ, cán bột cán mọc ra khi mà thấy cái diện tích đủ rộng thì chúng ta có thể cho bơ vào bên trong bây giờ mình sẽ à, bóc bơ ra và cho vào bên trong cái miếng bột này ạ khi mà bóc xong bơ thì mình à, sẽ cho bơ vào khối bột như này bây giờ mình sẽ lấy bọc cái khối bột bọc bơ vào giữa cái khối bột sau khi mà mình đã bọc xong thì là mình rắc qua một lớp bột và mình tiến hành mình lại cán cán cho bột mỏng ra các bạn cán các bạn đưa đầu cán về trước về sau như này chứ các bạn không cán một chiều như vậy thì nó sẽ bị à, rách bột và bị chảy bơ ạ khi mà chúng ta cán mỏng ra như này xong bây giờ chúng ta sẽ gập vào chúng ta sẽ gập vào như thế này gập làm ba dán xong thì chúng ta sẽ gập làm ba như này chia ra làm ba phần và gập đều lên nhau sau đó bây giờ thì mình sẽ lại bọc lại và mình à, cho vào tủ mát cho vào tủ mát khoảng 20 à, phút cho bột nó cứng lại sau đó mình sẽ đem ra và mình lại cán mỏng cán mỏng sau đó lại gấp làm ba cứ như thế khoảng 3 lần 3 lần đến lần thứ tư thì bắt đầu chúng ta khá mỏng ra để tạo hình Như các bạn đã thấy ở đây thì sau khi mà chúng ta lấy bột từ trong tủ lạnh ra Đây là mình sẽ cán lần thứ tư ạ, lần cuối cùng ạ Thì chúng ta sẽ cán, cán hai đầu, cán đằng trước và đằng sau ạ Chúng ta đưa từ từ à, Đưa lên trên rồi lại đưa tư đằng trước xong đây chúng ta lăn tròn như này chứ chúng ta không xoay chúng ta không lăn một chiều như này chúng ta lăn lên lại lăn xuống như thế thì cái miếng bột nó sẽ đều và nó sẽ không bị bị bị vỡ bơ ở bên trong cũng như không bị uh, rách bột ạ chúng ta lăn đều này đến khi mà mình cảm thấy khối bột có cái kích thước uh, phù hợp chúng ta đang ăn theo chiều dọc nếu mà chúng ta muốn thấy giá chiều ngang của nó nó to hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể quay số bột lại như thế này các bạn lưu ý là chúng ta thường xuyên phải bóp bột áo bởi vì khi mà chúng ta làm này nếu mà bột nó bị ướt nó sẽ dính vào mà gây ra sách bột và vỡ bơ ở bên trong à, như các bạn thấy sau khi mà chúng ta đã cám nó mỏng ra như này thì bây giờ mình sẽ đi chia bột để tạo hình đầu tiên thì mình sẽ chia bột để làm croissant thì um, như các bạn thấy croissant đây thì mình sẽ um, để cho check check như này này mình sẽ bỏ đi này mình sẽ đo là croissant mình sẽ để là chín nhá 对，来七。Exatamente, tá? certo? khi cắt xong thế này thì mình sẽ tạo hình ạ mình sẽ cuộn bánh không cuộn chặt quá cuộn lỏng thôi mình sẽ cuộn bánh này mình tạo hình cho cái hết chỗ bột này từ cái bột này thì mình có thể làm được cả dạng ờ, apple danish dạng danish ví dụ như là nhân apple danish blueberry danish à, hay là pineapple danish hoặc các bạn có thể làm nhân custard danish cũng được thì à, bây giờ à, lát nữa còn bột thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm apple danish và blueberry danish và pine chocolate tức là các bạn có thể sử dụng cái à, vỏ này và các bạn có thể thêm bất kỳ các loại nhân ngọt hoặc nhân mặn vào để biến tấu thành các loại bánh khác nhau đó bây giờ sau khi mà mình đã tạo hình xong với bánh croissant thì bây giờ mình sẽ cho những cái bánh này vào à, khay và mình à, đưa đi ủ ạ sau đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh uh, apple tennis ạ bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món thứ hai của lại apple tennis cũng từ cái bột vừa xong chúng ta đã cán đấy thì uh, đây table tennis thì à, như ở đây các bạn thấy là nhân mình đã chuẩn bị sẵn rồi thì các bạn có thể xem chi tiết cái phần à, nhân này à, ở video mình mình mình sẽ để link video ở phía dưới á ờ, cái link video để làm apple tennis cái nhân của apple tennis thì ở đây mình sẽ chia bánh ra ở đây nhân ờ, này thực chất là nhân có cáo quế bơ đường và một chút bột bắp ạ Đó, thì mình sẽ để hướng dẫn chi tiết các bạn có thể xem à, sau khi mà mình cán bột đều ra như này thì bây giờ mình sẽ lại đi uh, chia chia bột để tạo hình ạ à, sẽ bỏ đi này apple Denis này càng để càng mềm rất là ngon các bạn ạ mà ăn nó không bị ngấy nó có vị à, chua chua của táo táo đây mình sử dụng là táo xanh táo giòn xanh ạ táo nhập ấy ạ thì nó không bị bột giống như táo của mình rất là dai và giòn có cả độ hơi chua chua nữa à, không bị ngán và rất là ngon luôn ạ ở đây thì mình sẽ chia bánh làm 8 ạ 8 cm một bánh ạ rất là dễ thôi ạ chúng ta chia đó. bây giờ chúng ta sẽ cho cái nhân táo vào giữa này nè, đó chúng ta cho nhân táo vào như vậy xong sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ gặp vào gặp như này ạ đó thì sau khi mà chúng ta gặp xong như này thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào khay và chúng ta tạo hình trước là chúng ta có thể lấy dao lam hoặc là dao chỉ cần là dao sắc ạ các bạn vẽ thành hình những cái gân lá trên này như này thì lát nữa khi mà bột nở xong chúng ta sẽ khoét trứng lên và nướng thôi thì bây giờ mình sẽ cho ra khay và đi ủ cùng croissant ạ đó các bạn thấy thì ở sau khi các cái loại bánh mà mình đã làm xong thì mình sẽ cho vào để ủ ở đây mình có croissant này apple danish này pie chocolate này và blueberry danish đó thì bây giờ mình sẽ cho vào trong lò mình ủ thì ở đây mình chỉ cho vào trong lò thôi và mình đậy lò lại mình ủ đến khi uh, à, cross xong thì mình sẽ ủ khoảng 3 tiếng còn uh, các cái dòng bánh dynamic thì mình sẽ ủ khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi khi nào mà bánh nở to lên thì lúc đó mình sẽ tiến hành nướng ạ đó thì bây giờ mình sẽ đi ủ. khi mà chúng ta để cho bánh ủ được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đem ra và quét trứng ở đây thì mình đã tan lòng trắng và lòng đỏ đó, sau đó thì mình quét lên thì à, khi mà có lòng trắng thì sẽ giúp cho bánh có độ bóng hơn và cái màu sắc lên cũng sẽ đẹp hơn là màu đỏ không một màu đỏ không thì bánh sẽ rất dễ bị à, xỉn màu bị cháy nhanh bị cháy ạ đó, sau khi quét xong bên này thì chúng ta sẽ sang đến bên này ta sẽ quét các lần lượt hết đều ra dạ. không để cho à, um, lòng à, không để cho trứng bị đọng lại thì lát nữa cái màu nó sẽ không đều không đẹp ạ hút xong bây giờ sau khi quét xong rồi thì mình sẽ à, đợi lò mình à, đã chỉnh lò nhiệt độ 200 độ và đợi khi mà lò lên thì mình sẽ cho bánh số bánh này vào nướng ạ à, sau khi mà mình đã set up nhiệt và bây giờ là nhiệt ở trong lò thì đã lên đến cái mức mà mình set up thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò để nướng á mình sẽ nướng 200 độ trong vòng thời gian là 17 phút khỏi lò xong thì à, bây giờ chúng ta sẽ cho ra khay để hong bây giờ mình sẽ cho ra khay để hong và sau đó thì à, sẽ cho vào túi ạ đây đó, các bạn thấy vỏ vỏ bánh thì à, chín vàng rất là giòn luôn ạ đây đó, ờ, bên trong thì mềm bên ngoài thì vàng xốp giòn rất là ngon ạ đó. bây giờ thì mình sẽ cho ra khay nhé và đây là thành phẩm cuối cùng của bánh sau khi mà đã nướng xong và được hong khô ạ thì à, ở đây mình có là blueberry danish đây là pan chocolate đây bạn thấy bánh rất là mềm luôn ạ bên ngoài cái lớp vỏ ngoài cùng này thì rất là giòn còn bên trong thì mềm xốp um, đây là apple danish đấy các bạn thấy các bạn có nghe thấy nghe thấy nhá rất là giòn luôn ạ đây là croissant video của mình thì à, đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ cảm ơn các bạn đã quan theo dõi kênh của mình